Lá thư số 133 Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung Năm ngoái ở Đài Xanh Năm nay tại cư sĩ Lâm Hai lượt cảm ứng Đều đáng cảm hóa kẻ ngu tục Phàm làm công đức Vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm chồng Bất tức phải đổi thành niệm kinh địa tạng Một pháp niệm Phật Được ít lời dễ dàng nhất Do kinh văn ít nên dễ niệm Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được Hễ niệm liền được lợi ích Dương Giám Đình ở Tô Châu Khom mình chào tên lính Nhật ở cửa thành Trong tâm niệm thánh hiệu quán âm Gà lính ấy không thích được quý chào Bèn vung đao chém xuống Đây chính là oan gia đời trước Khiến cho ông ta bị toát da đầu Đau chạm đến da đầu liền trượt ngang Da đầu đã toạc chảy máu rất nhiều Nhưng xương đỉnh đầu chẳng bị tổn thương mảy may Nếu lưỡi đau không trượt ngang Thì đầu đã thành hai mảnh rồi Do vậy biết trong thể thế nguy hiểm nhất Hãy nên lấy niệm Phật làm chánh Những kẻ khoe kỳ đua là Đều chẳng chú trọng cứu khổ nạn mà chú trọng tỏ lộ chính mình trí thức cao siêu. Các vị Pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Hoa Nghiêm, số đến vô lượng vô biên, đều vâng lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy, dùng công đức của mười đại nguyện vương, hồi hướng vạn sanh, thế giới cực lạc để mong viên mãn Phật quả. Những vị ấy là người như thế nào? Chuyện ấy là chuyện như thế nào Huống chi bọn ta gặp phải đại kiếp đao binh Từ ngàn xưa chưa hề có Hả nên đổi niệm Phật thành niệm kinh ư Tâm địa tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết Nhưng so với A-di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung Khiến được vạn sanh thì lại càng thua xa lắm Vì thế hãy nên uyển chuyển khuyên huệ giáp vẫn chú trọng chiếu theo quy cách cũ vừa dễ làm mà lại lợi ích nhiều lắm. Pháp danh của 13 người được viết trong tờ giấy khác. Đã nhận được món tiền bố thí của ông và của họ, cảm ơn. Nay gửi cho các ông một gói Long Thư Tịnh Độ Văn, tổng cộng là 14 cuốn. Nếu ai xem được thì đưa cho họ, bảo họ phải cung kính, chớ có khinh nhờn Chẳng đọc được thì xin hãy thầy quan tặng cho người khác Để tạo phước cho người ấy quan già rồi Một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ Từ rầy đừng giới thiệu người khác đến quy y Vì không có sức thù tiếp Nay tôi ở Linh Nham Dẫu không có một đồng nào cũng sống được Chứ không phải như ở chùa báo Quốc Mọi người đều do quan cung cấp Lá thư số 134 Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc Bạn chú dạy tâm kinh của vô cố tử Dường như đúng Nhưng thật sự là sai Chớ nên đọc Cũng chớ nên lưu truyền Vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền Để diễn tả pháp luyện đan vận khí Khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan, vận khí, làm người hoại pháp cùng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng mà nên xem nhau như anh em hoặc coi như khách khứa đừng để cho dục niệm chớm nảy nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm liền tượng rắn độc nuốt nam căn của chính mình pháp này mồ nhiệm tột bậc nếu là nữ nhân hãy nên tượng như rắn độc chui vào nữ căn thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay sau khi bình phục vẹn mười hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa từ đấy càng phải nên điều độ chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được bình phục mười phần quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn ở chung phòng chẳng sao nếu như thế quyết có thể mong chi lành mạnh được hãy nên nói rõ lời này với vợ đây là để lành bệnh chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau Chẳng để đến nỗi có khi không nhìn được thì sẽ mau lành bệnh Nay tôi gửi cho ông một bao cho hương đại bi kèm theo thư Cho này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn bốn ngàn biến Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành Một bao cho này có thể pha uống được năm sáu chục lần nếu sợ phiền phải pha nhiều lần thì có thể lấy một phần sáu lượng cho bỏ trong bát to dùng nước sôi để pha khuấy lên đợi cho chất cho lắng xuống sẽ gạn lấy nước trong chút vào trong bầu hoặc trong bình trong vò mỗi ngày uống ba bốn lượt cần phải ăn chay hàng ngày thường niệm thánh hiệu quán âm nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao Lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng Do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho Sau khi lành bệnh Đem số cho còn dư Treo ở chỗ cao sạch sẽ Hoặc để thờ dưới khám thờ Phật Trở nên khinh nhờn Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm Liền pha uống ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh Dẫu tuổi thọ đã tận Uống vào cùng có lợi ích Chất cho sau khi pha xong Nên thêm nước vào Để chát lên nóc nhà Hoặc đổ xuống giếng Chớ nên đổ vào nơi ô uế Cho này so với nước đại bi Có công hiệu lớn hơn Vì nước đại bi gia trì mấy chục biến Hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi không có nước nào để lâu hơn ba bốn tháng Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa Chẳng thể gửi nước đến được Ngày mùng 10 tháng 9 năm Ất Hợi 1935 Lá thư số 135 Thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương Thư thứ nhất Nhận được thư khôn ngăn cảm kích hổ thẹn quan là ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo đối với thiền lẫn giáo đều chẳng theo đuổi được chỉ nương nhờ quy hướng pháp niệm phật đối với chuyện làm thầy người khác thật chẳng dám chấp nhận bừa bãi cũng có người do lầm nghe theo kẻ khác xin đặt pháp danh quan cũng ngượng ngùng đáp ứng là vì mong họ sanh lòng tin đối với phật pháp diêu thiền căn Chứ không phải là quan Có thể làm thầy người khác được Còn như các hạ Thiền giáo điều thông Giới hành tinh nghiêm Giữ vận tám giới Thường chỉ ăn ngọ quan còn chưa thể Giữ lệ ăn ngọ được Nếu lúc này mau mùa nhận lời Mai sau chắc ông chẳng tận mặt thoá mà ác cũng sẽ hối hận Thòi trước không xét kỹ Đến nỗi đối với chuyện cầu phước điền lại đâm ra Trở thành hành động khinh tăng mạn pháp Vì thế chẳng thể không nói duyên do Mong ông hãy chuyển sang lệ bái bậc cao nhân Ngõ hầu được lợi ích lớn lao Lại do ông mong được một lời nói để minh tâm Cũng chẳng dám kinh sức dễ dàng nói ra nếu đối với người chưa hiểu Phật Pháp mà giảng đại lược lý tánh, chắc cũng còn tạm nói được. Chữ nói đúng theo sự thật thì minh tâm, nhưng chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nào ai dám tự phụ. Do vậy, mong các hạ hãy tự xét. Nếu quả thật đạt đến chỗ như lục tổ nghe câu, không nên trụ vào đâu mà sanh tâm. bằng cư sĩ nghe câu đời ông một hơi uống sạch nước Tây Giang ta sẽ nói cho ông Sư Đại Huệ nghe câu Gió nồm thổi từ phía nam đến Điền cát thành mát mẻ Thì mới được Nếu không Nào dám nói bừa truyền minh tâm quan vốn là một ông tăng kém hiền Chẳng dám nói lời quá lố Cũng chẳng dám tân bốt người khác quá mức vì thế mới nói ra câu đụng chạm này Còn như sáu bài bút ký Như ông đã nói Thì đều hay cả Chỉ có hai câu Của lục tổ và thần tú Thì chưa nêu ra Điều hại, lẽ tệ Xin viết thêm vào Lời của Tú Đại Sư Tuy về mặt ngộ thì chưa ngộ Nhưng nếu y theo đều có ích Lời của lục tổ nếu chưa thực chứng mà y theo Sẽ bị họa trắng càng Mong hãy rủ lòng xét rõ Viết vào đêm ba mươi Tết dưới đèn Lá thư số 136 Thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương Thư thứ hai Cung kính tượng Phật bằng đất nặng hay gỗ chạm như Đức Phật thật chắc chắn sẽ có thể thành Phật, huống là mong thành tựu những điều khác ư. Quan chỉ là một bức tượng bằng đất bằng gỗ mà thôi. Ông cứ muốn kính trọng như một vị Phật thì cũng chỉ tùy ông, chữ hình hài đất gỗ vẫn chẳng thay đổi. Sở dĩ ông được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ là do lòng kính của ông cảm nên. Nấy đặt pháp danh cho ông là Huệ Tu Nghĩa là dùng trí huệ tu tập Pháp từ lời lời tha Chớ nên nghị Pháp từ lời lời tha vừa nói đó là quá lớn, quá cao, quá sâu Nó chính là giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phần Dứt lòng tà, giữ lòng thành Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi Nguyên do của nỗi loạn lạc cùng cực hiện thời Là vì chẳng nói đến nhân quả báo ứng Và giáo dục trong gia đình mà nên nổi Giáo dục trong gia đình càng phải chú trọng nhân quả báo ứng và dạy dỗ con cái. Ông hãy nên tùy phần tùy sức bảo hết thầy mọi người các sự lý này thì đối với Phật Pháp, đối với Nho giáo đều được hữu ích. Ngộ đạo dễ dàng, chứng đạo thật khó. Người đời nay phần nhiều đều chưa ngộ thật sự, chỉ lờ mờ, phạn phất, biết được chút phần. Liên tưởng không có sanh tử để thoát, chẳng có Phật đạo để thành, mặc sức phóng túng, tương lai đều nằm tù Diễm La Đến lúc ấy mới biết cái ngộ Giác ngộ thời trước chính là ngộ lầm lạc vậy Ông sau khi đã ngộ được câu Vốn không có một vật Bèn xét kỹ tập khí tam độc chẳng dễ tiêu trừ Quy tâm tịnh độ để cầu liệu thoát trong đời này Có thể nói là đã có thiền căn từ xưa những kẻ thông minh, từ phụ, chẳng chịu độ công phu thật sự, rốt cuộc tự thành lừa mình dối người, nào có hạn lượng. Nguyện ông từ đầu đến cuối giữ mãi chí này, cùng với linh từ và vợ con, cùng niệm di đà, cùng sanh tịnh độ, ngõ hầu, chẳng uổng phí cuộc đời này và dịp gặp gỡ này Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con, ngàn muôn phần trở nên khởi ý tưởng đoạn diệt. Nếu gặp tai họa bất chắc, không tìm được cách nào thì cũng nên chí thành cầu Phật gia bì để mong miệng thoát. Dẫu cho định nghiệp khó tránh, cũng nên một niềm dốc lòng thành liền được tiếp dẫn, chữ đâu phải do bảy ngày không ăn mới đạt được đã mang sẵn ý tưởng ấy chính là đã có căn cội ma cho nên tôi phải nói tọt ra hai mươi đồng ông đã gửi sẽ viết thư cho hòa thượng chân đạt chùa thái bình tại thượng hải nhờ sư thay tôi gửi cho ông bốn gối quán âm tùng ba gối gia ngôn lục ba gối di đà kinh bạch thoại chú đợi tới năm sau cảm ứng thiên trực giảng được in ra sẽ gửi cho ông một hai gói để giúp dạy dỗ con cái giáo hóa xóm làng tháng ba năm sau quan sẽ sang thượng hải để hoàn tất việc in sách trong mùa thu sẽ làm một kẻ đi khắp đông tây nam bắc chọn chặn có chỗ nhất định để tiện chuyên tâm niệm phật khỏi phải thù tiếp thứ từ kẻo hỏng đại sự của tôi sau này có muốn thịnh kinh sách xin hãy gửi thẳng khoản tiền ấy cho hòa thượng chân đạt chùa thái bình bến trần gia thượng hải thâu nhận sư nhận được sẽ gửi biên nhận về cho ông hề có sách liền gửi ngay nếu không có thì phải đợi có sách rồi mới gửi Đừng gửi tiền sang định hại Định ba khiến mệt chí đến cùng cực Ngày 21 tháng 12 Lá thư số 137 Thư trả lời cư sĩ Hoàng Bảo Việt Hôm qua nhận được thư khổ ngăn cảm kích Chuyện ấy đã làm mệt chí các hạ Chịu lội khốn xiết Ông đối phù chẳng chú trọng cho đỡ tốn kém Chỉ mong cho tâm nguyện này sớm được hoàn tất mà thôi Nay đã chẳng thay đổi những gì đã bàn định trước đây Đã cho tiến hành gấp những việc ấy Vẫn mong không lâu nữa các hạ sẽ lại tiến hành điều tra Coi có thật sự in được hay không Nếu chẳng điều tra chắc sẽ đến nội nói rồi không xét tới lại cứ chất đóng bọ đó mà thôi còn chuyện in ra sách xong sẽ biếu tặng quan thật sự chẳng cần đến chỉ cần bảo người giao sách tới chùa thái bình tiện dịp gửi một phần cho quan xem là được rồi không cần nhiều hồi đến chuyện sang đất hổ thượng hải thì sợ không có dịp nữa Quan đã ngoài bảy mươi rồi Đâu còn được bao lâu nữa Ở yên trong quan phòng đời chết mà thôi Nếu ra khỏi quan phòng Thì tổn hại cho chính mình Mà cũng vô ích cho người Do vậy Chỉ mong sớm vạn sanh Chẳng mong tới lui Những chỗ đài chúng tụ hội nữa Nguyện các hạ phát bồ đề tâm Hành phương tiện sự khiến cho con cái phước huệ ngày càng tăng có thành tựu lớn lao vậy ngày bùng chính hôm qua tôi đã đem nguyên thư của ông gửi cho đối phù để ông ta được thỏa lòng khát vọng lá thư số 138 thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn thư thứ nhất Hôm qua do Phổ Đà chuyện thư đến Biết đất tầng thiệm tây của tôi Vẫn còn có người phát tâm mộ đạo Tu trì tịnh nghiệp Cũng ngăn vui mừng an ủi quan sống tại Phổ Đà 37 năm Do tuổi già khó thể thù tiếp Nên tháng 7 năm ngoái Xuống núi tỉnh sang Hương Cảng Hai năm trước đây có đệ tử nhiều lần thỉnh đã chấp thuận rồi Bạn bè sợ vượt biển trúng gió chắc đến nội bị tổn thương Giữ lại bế quan ở Tô Châu Hết thảy mọi chuyện bên ngoài đều tà tuyệt Các hà đã đọc văn sau Hãy nên hành theo đó Thì nhất định sẽ được lợi ích lớn lao Đừng do đọc kinh Đại Thừa hoặc gặp những vị tri thức, tông, giáo, mật, vân vân liền vui thích sự sâu màu rộng lớn của những pháp môn ấy và vì những khai thị ấy thân thiết, cao xa, huyền diệu bèn bỏ tịnh đồ để tu hành các pháp môn khác thì sẽ chẳng đến nỗi chỉ gieo nhân liệu sanh tử quyết khó thể đạt được cái quả liệu sanh tự ngay trong đời này. Vì sao vậy? Vì hết thầy pháp môn đều cần phải tự lực tu trì đến lúc nghiệp tận tình không rồi mới có thể liệu sanh tử. Nếu không, dẫu cho ông công phu sâu xa, kiến địa cao vời, công đức lớn lao, nhưng nếu còn một mảy mây phiền não chưa đoạn sạch thì vẫn là người trong luân hồi ý như cũ. Đã ở trong luân hồi thì người từ mê tiến vào ngộ rất ít, kẻ từ mê tiến vào mê rất nhiều. Lại chẳng biết có còn gặp được Phật Pháp nữa hay không? Dẫu gặp được Phật Pháp mà chẳng gặp được Pháp môn tịnh độ thì vẫn ý như cũ, không có thợ thoát khổ cậy vào tự lực để thoát sanh tử thì cả cõi đời khó được một hai người thành công cậy vào phật lực thì muôn người chẳng sót một ai pháp môn tịnh độ dùng sự tính nguyện trì danh của chính mình để cảm phật phật dùng thời nguyện nhiếp thọ ví như ngồi tàu thủy vượt biển sức của chính mình chẳng thể sánh bằng được nhưng đã muốn liệu sanh tử gây trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để khuyến hóa cha mẹ, anh em vợ con, xóm làng, thân thích, bạn bè để bọn họ đều cùng được thấm nhuần Pháp cùng tu tịnh nghiệp thì công đức của chính mình càng lớn chắc chắn được vạn sanh không nghi ngờ chi nếu ngoài mặt tỏ vẻ từ thiện trọng tâm ôn lòng độc ác thì tâm trái với Phật chắc chắn khó thể vạn sanh Ví như uống thuốc chẳng thể uống chung với những thứ kỳ thuốc Nếu cùng uống sẽ có thể bị mất màng Không cách chi lành bệnh được Nay gửi cho ông hai gói sách để làm căn cứ tự hành dạy người quan đã 71 tuổi rồi Tinh thần chẳng đủ Đừng thường gửi thư đến Đã có văn sao Gia ngôn luật làm chủ các sách khác giúp thêm thì cũng chẳng thiếu sót tiếc núi chi. Đây là nói về người thật sự vì sanh tử, chứ nếu muốn làm bậc đại thông gia thì sách trong cả thế gian đều phải nên đọc. Dẫu có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liệu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi. Ngày 18 tháng Giêng năm Dân Quốc 20 1931 Lá thư số 139 Thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tuấn Thư thứ hai Thư và hai gói sách đều nhận được Sau này không cần phải gửi sách xuống phương Nam Vì thiện tính ở phương Nam in sách rất nhiều Chẳng gửi cho nơi không có sách lại gửi sang chỗ có nhiều sách tức là đã làm chuyện ngược ngạo rồi đấy trong bộ đạt sanh phước ấu hợp biên đã in vào năm trước ắt có bài toa thuốc bí truyền trị bệnh sởi do vùng quan trung chúng ta không có sách ấy nên cũng không mong ông đi kiếm thử ông là người đã có tính tâm từ đời trước muốn quy y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 dối Phật lừa người Những kẻ giả thiện ấy Quả thật là lũ giặc trong cửa Phật Hãy nên răng dè sâu xa Đừng nói đối với chuyện lớn Chẳng thể dối mình lừa người Ngay cả nơi khởi tâm đồng niệm Cũng phải chú trọng lòng thành Nếu có thể chân thành chẳng dối Thì lâu ngày chạy tháng ắt được người ta tin tưởng Người khác đã tin tưởng Thì thiên địa quý thần sẽ thường che chở Gia hộ Khiến cho thường được tốt lành Huống chi Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi Có khi nào chẳng rủ lòng từ gia bị ư Đường bộ ở đất tầng Đây kia qua lại bất tiền Thật khó thể hội ngộ với người cùng chí hướng Hãy nên bầu bạn với cổ nhân Và thường đọc văn sao Gia ngôn lục An sĩ toàn thư Vân vân Đề giống như Được một vị thầy kèm cặp hàng ngày nhận lệnh giáo huấn Đức sẽ tự tăng tấn Trở nên giao du với những kẻ Giả vờ là thiện nhân Hoặc tu pháp Luyện đan Vận khí của ngoại đạo Để khói bị họ lây nhiễm Ông đã phát tâm quy y Nay đặt cho ông pháp danh là Đức Tấn Tấn là tiến lên Nếu có thể nương theo Phật Pháp để tu trì Liền có thể dự vào bậc thánh hiền ngay nơi thân này Lâm chung lên cõi cực lạc Đấy gọi là Đức Tấn Cần phải phát bồ đề tâm Tùy cơ khuyên dạy Sẽ có lợi ích lớn lao cho sự tu tập của chính mình Hãy nên thường nói với bác gái của ông về lợi ích Cách tu pháp môn tịnh độ Khuyên bà ta đừng học pháp của ngoài đạo Cũng như đừng niệm Phật để cầu phước báo trong đời sau Ngõ hầu bà ta được vàng sanh Thì mới thật sự là đại hiếu Phải biết chuyện liệu sanh tử Chẳng thể coi giống như chuyện nhỏ nhặt Đại vũ là bậc đại thánh nhân vẫn chưa thể giữ cho cha chẳng bị biến thành con hoàng nai. Chữ hùng đọc thành âm nải, dòng ngang, tức là đọc thành nai, chính là con ba ba, tức là cua đinh, ba chân. Cũng có người đọc là năng, nhưng đa số đều đọc thành nải, dòng ngang. Suy tưởng đến đây, chúng ta thật sự được may mắn không chi lớn bằng. Cũng nên tùy phần tùy cơ chỉ dạy người em thứ ba của ông từ nay về sau chỉ nên đọc kỹ văn sao vân vân chớ nên tự tiện gửi thư đến vì quan không có sức chịu đựng văn sao gia ngôn lục chính là niềm tin chung cho khắp hết thầy những ai chuyên tu tịnh độ nếu học tràn lan các tông thì chẳng phải là đương cơ để bằng luận rồi. Người đời nay nếu chẳng chuyện tu tịnh đồ dẫu có thể thông suốt kinh tàng sâu xa, triệt ngộ từ tâm, nhưng sanh tự xảy đến vẫn chẳng sử dụng được gì. Vì sao vậy? Nếu chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt phải đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp thì mới có phần liệu sanh tự chỉ thông đạt kinh luận Ngộ rõ tâm tánh Nhưng phiền hoặc chưa đoàn Thì vẫn luân hồi y như cũ Huống chi kể Chưa thông hiểu sâu xa kinh tạng Lấn từ tâm ư Niệm Phật liệu thanh tử Hoàn toàn cậy vào Phật lực Do sức lực của lòng tin chân thật Quyền thiết tha của chính mình Để niệm Phật Ngõ hầu cảm được Phật Rủ lòng từ tiếp dẫn vì thế có thể đới nghiệp vàng sanh Ông hãy dốc trí nhé Lại nữa Hôm nay có một đệ tử Nói mẹ và vợ ông ta Năm ngoái cùng bị bệnh sốt rét hai ba tháng Do vậy tôi nghĩ bệnh này khá độc hại Nay tôi giới thiệu bài thuốc tuyệt diệu trị bệnh sốt rét Mong ông hãy ấn tống lưu truyền rộng rãi Đấy quả thực là một đầu mối để lời người vậy Viết dưới đèn vào ngày 24 tháng 2 Toa thuốc thần diệu trị bệnh sốt rét Ô mai hai quả Hồng táo hai quả Hồ đầu một tuổi thì một hạt Người mười tuổi liền viết mười hạt mười một tuổi liền viết mười một hạt Những người khác từ đây mà suy Dùng một tờ giấy trắng viết ba loại ấy Gặp lại xếp thành lớp Trước khi bình sốt rác phát ra độ một tiếng Tức là một nửa thời thần Do trong làng quê không có đồng hồ Nên phải nói là nửa thời thần Quấn quanh bắp tay Tức phần trên bàn tay Phía dưới khuỷu tay Thì bệnh sốt rét sẽ chặn phát ra Cũng chẳng cần phải mua thuốc chỉ viết tên ba thứ này quấn trên tay là được Cần phải phân ra nam tả, nữ hữu Lúc quấn đừng nói với người khác Cách này cực hay Được chép phía sau bộ An sĩ toàn thư Do chữ quá nhỏ Sợ người ta chẳng để ý Đến nỗi chẳng được lợi ích thật sự Ở Trung Hoa Thời xưa chia một ngày đêm Làm 12 phần mỗi phần đó gọi là một thời thần hoặc gọi tắt là thời. Mỗi thời thần bằng hai tiếng đồng hồ hiện thời và được gọi tên theo địa chi, tý, sửu, dần, vân vân. Lá thư số 140 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn Thư thứ ba Nhận được thư mấy hôm trước gặp đúng lúc phải vào chánh sách cho người bạn. Hơn nữa, người bạn ấy đã định ngày trở về, người ấy ở tôi Châu, nói mùng 1 tháng 4 sẽ đi, cuối tháng 3 đã phải giao sách nên phải căng theo kỳ hàng ấy để giao phó khá là bận biểu, chẳng rảnh rang để phúc đáp được. Tiếp đó là ánh chụp được gửi tới, rồi đến bột sen để điểm tâm được gửi đến. Trong thư có bộ phiếu 12 đồng, đều nhận được cả rồi. Mười mấy hôm trước tôi đã bảo gửi thêm 10 gói sách, chắc ông đã nhận được rồi. Ông thật chẳng biết thời thế, từ xa mấy ngàn dặm gửi thức ăn đến, đôi bên mất công, phí tiền, rốt cuộc có ích chi đâu. Chỉ xé cái bao này không thôi đã tốn khá nhiều thời gian rồi Hộp đựng điểm tâm và món điểm tâm Đều bị ép nát nhừ Mấy chục năm qua quan chẳng thích ăn những thứ lặt vặt Hệ có ai tặng cho bột ngó sen Bột sắn dây chưa hề pha tới Đem biếu hết cho mọi người dùng Từ đây về sau Muôn phần xin đừng đem những chuyện này khuấy nhiễu tôi Nhà ông có của ăn của để Sao lại vì nhận chức khu trưởng Mà đến nỗi kết oán với bọn nhỏ nhiên Gây hại cho mai sau này may mắn vì niệm Phật mà từ chức Đấy cũng là do Đức Phật mở cái tâm cho ông Bảo vệ gia đình ông Hãy nên sanh lòng cảm kích Thật tâm tu trì Chớ nên hữu danh vô thật Hoặc cầu hư danh Thì lợi ích chẳng càng đâu nếu muốn đề xướng thầy nên biết cái thân là gốc nếu chính mình có thể giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần dứt lòng tà giữ lòng thành đừng làm các điều ác vâng giữ các điều lành lại còn bảo những ai thông hiệu văn lý đọc các sách văn sao gia ngôn lục an sĩ toàn thư vân vân và kể với họ những chuyện niệm Phật cảm ứng trong cõi đời gần đây. Bọn họ lầm sâu chất độc của bọn Âu, Hàn, Trương Hoành Cừ, Trình, Châu, Lý Nhị Khúc. Do vậy, cũng chẳng thể không dần dần chuyện biến tà chấp của bọn họ để lòng họ hướng về chánh pháp. Điều quan trọng là làm cho hết thảy nam nữ ai nấy ở trong nhà mình thực hành đầu giữ vẹn luân thường niệm phật đừng học theo thói của những kẻ đề xướng hiện thời trước hết xây dựng một cơ sở kiến trúc lớn lao tốn kém chẳng ít kêu gào người khác quyên tiền người ta chẳng bồi phục cho lắm huống hồ sự việc lớn lao không có người trong nom sẽ không được Mướn người thì lương bổng Phải lấy từ tiền nguyên mồ Sẽ thành trở ngại lớn quan nói với ông Một biện pháp tuyệt diệu nhất Ở trong thôn Hoặc chính mình có căn nhà trống Thì dùng nơi đó để lập một cơ sở Nếu không thì một ngôi miếu Hoặc từ đường ở vùng phù cận đều được Mượn chỗ ấy để tiến hành Dùng bắn hiệu linh đồng có thể treo lên hoặc gỡ xuống dễ dàng. Ước định mỗi tháng một lần dặn nói cách tu và lợi ích của tịnh độ ở cơ sở ấy. Tuy chẳng thể cừ tuyệt nữ nhân, nhưng ai tuổi tác quá nhỏ thì xin họ đừng đến nghe để người ngoài khỏi sanh lời bàn tán hoặc đến nỗi bọn cuồng đồ do vậy sanh sự. Ngoài ra, nếu ông không phải chuyển lo nghề nông, nghề buôn, nếu có một hai gia đình tin tưởng muốn cho thân quyến thuộc phái nữ của họ đều được hưởng lợi lạc nơi Pháp thì sẽ ước định kỳ hàng để mời đến nhà người ấy giảng diện Pháp môn tịnh độ cho các bà, các cô. Gia đình đứng ra thỉnh phải có người đàn ông đã đủ độ tuổi hiểu biết thì mới nên nhận lời thỉnh nếu chỉ có nữ nhân hoặc bé trai hoặc ông già chẳng thể đi đứng được thì đều chẳng nhận lời thỉnh Loại giảng diện ấy chớ để cho người ngoài đến dự chỉ hạn chế trong vòng gia quyến của người đứng ra thỉnh và người trong nhà họ cùng thân quyến mà thôi đến nhà ấy hãy nên lập một pháp vị tức là chỗ đệ dạng Pháp Không cần phải bày tượng Phật Chỉ cần coi chỗ ấy như là chỗ Đức Phật ngự Liền hướng về chỗ ấy đảnh lễ một lạy Bảo người nghe cũng lễ một lạy Rồi liền ngồi diện thuyết Nói xong ra trước pháp tòa lễ một lạy Cũng bảo người mời ông đến giảng Và người nghe giảng lễ một lạy Không ăn uống, không nhận cúng dường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 Ông làm được như thế ắt sẽ có người khác nhìn theo làm lành Ngoài ra chớ nên đắm níu đồng môn lung tung Dẫu bọn họ lấy tình đồng môn đến thăm hỏi Cũng đừng giao thiệp với họ ngay Vì hiện thời những kẻ già danh người lành đông lắm Nếu giao du bừa bãi ắt sẽ mang lùi. Lời tựa và bạc cho liên xã đợi khi rảnh rỗi sẽ viết rồi gửi đến. Đối với hai người em trai, ông nên đưa thư cho họ đọc trước, cho biết vì sao ông đã thấy họ xin quy y. Trước hết đem pháp danh gửi đi, bảo họ gửi thư đến lễ tà để tôi tiện thể ban lời khai thị chân thật. Nếu chọn chẳng có mảy may sắp đặt nào mà tôi liền gửi lời khai thị tới ngay sợ họ sẽ chẳng nghe lại còn thiếu sót lệ tiết nữa nếu họ gửi thư đến phải dùng danh xưng đệ tử ninh pháp danh đức đảnh lễ chuyện ấy cố nhiên không cần phải nói nữa nhưng có kẻ chẳng biết thời thế muốn cầu quy y mà vẫn chẳng chịu dùng một chữ quốc mình trở thành khinh pháp mạng người nếu chấp nhận cho kẻ ấy quy y thì đôi bên đều bị mắc lỗi quan già rồi trở nên thường gửi thư đến những điều tôi đã nói với ông hãy tham khảo thêm những điều đã nói trong văn sau để chăm trước mà làm đợi sau này chánh tính lục được in ra sẽ gửi bao nhiêu đó cuốn để làm cho những kẻ lầm sâu thuốc độc đều ói sạch ra cả để làm một nhà nho chân chánh mới mẻ bọn trình châu không chỉ trái nghịch phật pháp mà còn hoàn toàn trái nghịch tâm pháp của thánh nhân những kẻ phế kinh điển phế luân thường vứt bỏ lòng hiếu không biết hổ thẹn giết cha giết mẹ ngày nay đều do bọn lý học đã phá nhưng quả báo ứng sanh tử luân hồi mà ra họ cho rằng có làm điều gì để làm lành thì chính là ác ngăn cản cái tâm vui mừng hâm mộ làm lành của người khác họ cho rằng con người chết đi hình hài đã một nát thần hồn cũng phiêu tán tức là mở ra con đường không kiên sợ cho người khác. Thật ra, họ muốn đối nghịch Đức Phật để nho giáo được hưng thịnh lớn lao. Chẳng biết nho giáo, bởi đấy mà bị diệt vong, chẳng đáng buồn sao? Nhưng ông học vấn chưa rộng lớn, hãy cứ xuất sắn đề xướng pháp môn tịnh độ, còn những chỗ đã phá bài xích lý học hãy để từ từ Nếu không chắc sẽ bị bọn hẹp hồi cô nệ ám hại ngầm Chẳng thể không biết điều này Mong hãy sáng suốt soi xét Tôi một bề chẳng so đo Cứ tiền tay dùng giấy để viết Nên khổ giấy lớn nhỏ bất nhất Tờ giấy này dùng để dán vào cửa kiến trong mùa đông vừa rồi Vứt đi cũng đáng tiếc vì thế dùng đề viết thư cho kẻ chi kỷ Người em thứ hai tên là Trung Vũ Pháp danh là Đức Hằng Nếu có người vô hằng Tức là không có ý chí chẳng đổi dời Thì chẳng những không thể học Phật Mà cũng chẳng thể làm người Hãy nên dùng hằng tâm Để nghiêm túc giữ luân thường đạo lý Hồng trọn hết bổn phận làm người lại còn dùng hằng tâm kiền thành tu pháp môn tịnh độ để thực hiện đạo tự lời lời người thì gọi là đức hằng người em thứ ba tên là hiến vũ pháp danh là đức phục bản tâm của chúng ta cùng bản tâm của phật không hai do mê muội nên ngược ngào làm chúng sanh nếu có thể tận lực hành đạo giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần và pháp tính nguyện niệm Phật sẽ khôi phục nguồn tâm sẵn có, tức là như câu nói, thánh do mất niệm mà thành cuồng, nay vẫn dùng cái tâm này để cầu ngược lại, liền có thể khôi phục được nguồn tâm sẵn có, tức là khắc niệm thành thánh vậy. Xin hãy sao lại những điều này gửi sang cho họ Ngày mùng 3 tháng 4 Năm Dân Quốc 20 1931 Lá thư số 141 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn Thư thứ tư Bài tựa duyên khởi cho đôn Luân xã đã soạn xong gồm 868 chữ Văn tuy vụng về chức phát nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật lời tổ thật đáng để nương theo chọn chẳng có nghĩa nào đáng ngờ hãy nên thỉnh người viết chữ đẹp viết theo lối chữ khải nếu dùng lối nửa chữ hành nửa chữ thảo trang thêm kiểu chữ lệ chữ chuyện vân vân thì chỉ có thể làm phật gây sướng mắt cho người đọc chứ không thể dùng làm căn cứ để lợi người vì thế muốn cho hết thảy mọi người hệ xem đến đều cùng hiểu rõ ngay chắc chắn chớ nên dùng những kiểu chữ hành thảo triền lệ hơn nữa mỗi chữ đều viết theo lối chánh thể phàm những lối tục thể thiếp thể phá thể đều thuộc loại kinh nhờn thiếu trang trọng cũng chớ nên dùng lại có những người viết chữ thuê thường viết thừa nét hoặc viết thiếu nét các chữ nhưng đều chẳng chịu sửa đổi chỉ ghi chú ở cuối bài những đối viết ấy cũng đều chẳng đáng để noi theo hãy sửa cho đúng thì văn lẫn nghĩa đều rõ ràng bọn họ chỉ mong cho đẹp mắt không màng tới văn nghĩa đấy chính là thói xấu của bậc đại thông gia nếu chữ nhiều thì dùng một chấm to chấm trên mỗi chữ hoặc dùng một hình tam giác để đánh dấu bên cạnh. Nếu sót chữ thì viết chèn thêm vào chỗ giao nhau giữa chữ trên và chữ dưới để vừa nhìn liền biết ngay. Hơn nữa, hãy nên chấm câu để ai nấy đều đọc thành câu trọn vẹn. Nếu chẳng chấm câu lại gặp phải người chưa hề nghe đến Phật Pháp sẽ thật khó thể lãnh hội được ý nghĩa lời văn. Đối với những nghĩa được nói và người được nói trong bài văn ấy, hãy xem nhiều chức thuật tịnh độ sẽ tự biết. Do tinh thần không đủ nên chẳng thể sao chép cặn kẽ cho ông được. Bốn vị đại sư, thiền đạo, pháp chiếu, phi tích, huệ nhật đều là bậc hoằng dương tịnh độ ở đất tầng vào đời đường muốn biết tường tận hãy nên tra trong tịnh độ thánh hiền lục sẽ tự biết mùng năm tháng năm lá thư số 142 thư trả lời cư sĩ ninh đức tuấn thư thứ năm mùng ba tháng này nhận được thư ông biết ông vẫn chưa nhận được bài tựa cho Đông Luân Liên xã được gửi bằng thư bảo đảm ngày mùng 5 tháng 5. Vì thế, không trả lời ngay, chờ nhận được tin hồi báo rồi sẽ trả lời. Nay đã mùng 9 mà vẫn chưa nhận được tin, sợ bị thất lạc rồi, hoặc đã quên ghi. May là lần này vẫn còn giữ bạn nháp. Nếu chưa nhận được xin hãy nói rõ cho biết sẽ sao lại gửi đi người em trai thứ tư của ông tuổi còn thơ bé đã muốn xin quy y tánh tình minh mẫn nếu chẳng giữ nết khiêm tốn thì chẳng những không được ích mà ngược lại còn bị hại những kẻ thông minh xưa nay phần nhiều đều mắc họa vì thông minh là do cậy mình thông minh rồi khinh người biệt thánh hoặc bán phật hủy pháp hoặc lầm lạc nảy sanh ý kiến ức đoán cầu mong danh lợi trong đời này và hư danh sau khi đã chết chẳng biết đã thiếu đức khiêm cung thì thiên địa quỷ thần đều ghét uổng chi có người vì thế thường đều trở thành phường cuồng vọng hoặc trở thành lũ gian ác. Nếu giữ lòng khiêm cung thì càng thông minh, càng có lợi ích thật sự. Ác sẽ có thể, nghèo cùng thì riêng mình thiền, hễ hiến đạt thì làm cho người khác được cùng thiền. Huống hồ có thể nương theo pháp môn tịnh độ trong Phật Pháp để từ lời, lời tha ước con ông sẽ có pháp danh là Tông Tâm Cháu ông sẽ có pháp danh là Tông Huệ Do có thể chú trọng cái gốc nơi tâm, nơi huệ Thì ruộng ấy sẽ thâu hoạch được Nhỏ là hiền nhân, thiền nhân trong thế gian Lớn là thánh nhân xuất thế gian Do chính mình có siêng năng cày cấy hay không Và cày cấy có đúng cách có được hạt giống tốt nhất hay không? Thầy Minh Đào là đệ tử của người bạn quan là Sư Chân Đạt. Trước đây cũng quy y với quan. Nhưng quan thề chẳng thấu nhận đồ đề nên theo xuất gia với người bạn. Hoàng Hàm Chi bận biểu gần chết đừng gửi thư cho ông ta. Lời đề bạc cho tam dư đường trong nhất thời chọn chẳng có lúc rảnh rỗi phàm diễn thuyết đều có chuyện lập pháp tòa nhưng người nói đứng kẻ nghe ngồi chẳng những không hợp nghi thức mà còn kẻ mệt nhoài người nhàn nhã quá mức quyết chẳng thể theo cách ấy được hãy nên ai nấy cùng ngồi để nói để nghe nhiễu phật nhưng không thể nhiễu quanh phật chỉ có thể diệu quanh chức Phật thì cũng giống như diệu quanh Đức Phật. Niệm ra tiếng hay niệm thầm, đôi đằng đều có ích. Nhưng niệm rõ tiếng chẳng thể niệm lâu được, hãy nên phần nhiều chủ yếu là niệm thầm, thì chẳng đến nỗi bị tổn thương thành bệnh. Chữ Nam Mô cả cõi đời đều đọc là nạp mồ, sao ông lại chiếu theo âm gốc của mật chữ để đọc Công đức niệm Phật vô lượng vô biên Chẳng thua công đức niệm kinh Giảm thọ để cầu phước thọ Khỏe mạnh, bình yên Sao bằng khuyên người ta Niệm Phật ăn chay Cầu sanh Tây Phương Chẳng tốt hơn hay sao Toa thuốc trị bệnh sởi Đã gửi trước kia Tôi đã bảo một danh y xem xét Ông ta nói To thuốc ấy tuy hay nhưng cần phải xét coi bệnh tình như thế nào nếu nhất loạt sử dụng cũng có khi bất lợi vì thế chẳng cho in vào cuối sách đạt sanh biên nữa hiện nay hơi khó hiện được thân tệ quan nếu có thể kiếm sống sẽ không coi làm quan là cao cả nhất lời ông nói từ hồ có lý nhưng thật ra tệ vô cùng Cần phải phân biệt thân, sơ, gần, xa Rồi mới đối xử bình đẳng với hết thảy thì rất tốt Nếu từ trước đến nay chẳng phân biệt Thì không có đủ sức để lo liệu thấu đáo ắt sẽ coi thân giống như sơ sẽ trở thành người chẳng bằng cầm thú từ nay trở đi ông ăn nói phải chăm trước cẩn thận Nếu không sẽ mang tội khiến cho người khác bị lầm lạc Hòa ấy chẳng nhỏ đâu Hả nên nói rỗi tung đạo lý hay sao? Những kẻ phế bỏ luân thường hiện thời Nói cha và con gái, mẹ và con trai Đều có thể tự do luyến ái Cũng là ăn nói đảo loạn đạo lý do thói tệ từ cho mình là đúng mà ra cõi đời rối loạn là vì chẳng biết nhưng quả báo ứng sanh tử luân hồi nếu như thật sự biết đâu dám mặc tình làm càng để đời đời kiếp kiếp mang họa bài văn của lưu bá ôn chính là bài văn hết sức phàm tục thiển cần tuy nói có vẻ có lý nhưng huyết bồn kinh do tăng sĩ thô tục ngụy tạo để dụ dỗ kẻ ngu tục ông ta quả quyết đấy là kinh phật quả thật đã bộc lộ sự hiểu biết thiếu rộng rãi những điều khác đều là cường nói đạo lý so với bọn tống nho đã phá bài xích nhân quả luân hồi thì đều cùng có tác dụng khiến cho những gã nho sĩ chẳng cao minh mà muốn làm ra vẻ cao minh cùng bị hãm trong hầm sâu tà kiến nhưng vẫn chẳng biết Nay có sách chánh tính lục Có thể chuyên trị căn bệnh của Tống Nho Chất độc Tống Nho đã tiêu Thì bài văn ấy của Lưu Bá Ôn Còn có giá trị để nhắc tới nữa hay không? Sách ấy đã được sách chữ xong xuôi Cuối tháng 7 hoặc sau trung thu Sẽ gửi cho ông vài gói Sách này được in bằng loại giấy in báo Dày 40 mấy trang Phóng định giá tiền chừng khoảng 5 xu một cuốn In trước một vạn bản Nếu muốn tiêu chất độc tống nho Chỉ có sách này là học thời cơ nhất Tâm niệm của ông cao đến độ Những gì thánh nhân đã lập Ông cũng không vừa ý Thấp thì cứ muốn hiền thân cứu người Trong cõi đời cực loạn này Ấy đều là do chẳng lượng sức mình Cho nên mới có những thứ chi kiến Mong mỏi ấy Thầy Minh Đạo bữa sau đi Thượng Hải Tôi bảo đem gửi Linh Phong Tông Luận cho ông Tô Châu Kinh Phòng không có sách ấy Ông xin khởi sự đặt ra thế lệ chọn pháp danh Kể ra mấy chục chữ húy Để sau này nếu có ai xin quy y Thì phải dựa theo đó đặt pháp danh Để khỏi phạm húy quan cũng không có lòng già đâu Mà nhớ những chuyện ấy của ông Ông lại còn đề nghị Những pháp danh đã đạt Cũng đều phải kê khai hết Để khỏi đến nỗi đặt tên trùng lập quan đã không có môn đình nên chẳng nghĩ đến thường trụ tất cả những người quy y ngoài trừ những ai thường gửi thư đến hoặc có chuyện dính líu tới đều nhất loạt chẳng ghi sổ ông viết thư nói dùng một trăm đồng để in một ngàn bộ đặt sanh biên lại dùng mười đồng biểu quan xài vặt lại đem mười đồng để hoàng hóa xạ ấn tống những văn bản phát nguyện dự giới. Số tiền còn dư lại đều dùng hết để in gia ngôn lục. Số sách được in ra ấy sẽ được giữ tại Hoàng Hóa xã để tặng cho người khác hoặc căn cứ theo số lượng để gửi sang huyện hồ. Sao ông chẳng biết tính toán như thế? Đủ biết rằng ông cũng mắc bệnh nói lời chẳng thật Tôi không trách ông nói lời ấy chẳng thật Nhưng quá thật sợ ông Trong hết thảy cách cư xử Đều phạm phải cái bình hư trương thanh thế này Món tiền 100 đồng ấy Trừ đi khoản tiền dùng để in 1.000 cuốn đạt xanh biên Và chi phí gửi đi Lại trừ ra 20 đồng Thì số còn dư cũng chẳng được mấy Mà vẫn dùng kiệu ăn nói lớn lối đó ư Tôi biếu sách cho người ta Cũng chẳng dám ăn nói lớn lối với người ta Chỉ sợ người ta nói tôi mang tâm kiêu căng Nếu người khác phạm phải bệnh này tôi cũng không nói Do ông có lẽ cũng muốn là người tận tụy thực hành Do chuyện này chắc Bạch Khuê có viết Nên chẳng thể không nói Pháp danh hay bút danh Có gì mà không biết được Trang đầu tiên viết đặt pháp danh cho hai đứa em trai khiến chúng cùng nhờ ơn Phật được thấm đậm pháp nhuận ân đức tột cùng dẫu trời che đất trở cũng khó thể sanh ví được muôn một sao mà chuộng những câu chữ rộng tích đến thế cái thói ấy chắc chỉ có thể sử dụng được trước mặt hoàng đế vào thời đại chuyên chế mà thôi